trình độ kém đấy đấy là học kém đó là trình độ kém đấy ở đây chứ rồi đây trình độ làm quá kém quá kém mới thằng nào quá kém mới nói thật luôn làm 연락 안한것 같아요.